Chào tất cả anh em Thì hôm nay Hoàng Việt Casino giới thiệu đến cho anh em đến một cái bộ môn để anh em đánh sóc đĩa và tài xỉu luôn luôn thắng anh em nhé Thì đợt vừa qua thì anh em biết rồi Khi vào sòng vào sới anh em bắt buộc anh em phải đưa đồ vào cuộc chơi Thì anh em mới là người giành chiến thắng anh em nhé Còn đến cái công nghệ 4.0 hiện nay thì ra ngoài sòng sới anh em đánh sóc đĩa và tài xỉu anh em sẽ không cần phải luôn đồ anh em nhé thì những anh em nào đang đam mê cái môn đánh sóc đĩa và tài xỉu anh em hãy tập trung coi hết clip của công nghệ 4.0 hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho anh em đến một cái máy phân âm đa năng khi ra sòng sới anh em không phải mang đồ đạc gì vào trong sòng sới hết anh em nhé thì vào sòng vào sới sẽ có hai trường hợp nhất định sẽ phải xảy ra thứ nhất là anh em vào sòng sới có một người khác mang đồ vào bịp anh em và thứ hai là vào trong sòng sới không có đồ bịp thì điều đặc biệt là nếu vào trong vào trong sòng sới mà anh em có người mang đồ vào bịp anh em thì máy phân âm đa năng này nó sẽ bắt được tất cả các tín hiệu cũng như là phá được tất cả các lập trình của à, từng sóng đồ bịp anh em nhá ví dụ như người ta mang đồ bịp vào thì máy này nó sẽ báo luôn tín hiệu cho anh em là ở trong sòng sới sẽ có đồ bịp để cho anh em biết trước và sẵn sàng anh em đánh theo người ta luôn anh em nhá máy này nó sẽ báo cho anh em tín hiệu là có đồ bịp đồng thời nó sẽ trả luôn kết quả cho anh em chẵn nẻ để cho anh em ăn theo cái người bịp luôn còn cái điều đặc biệt là không có đồ bịp ở trong sòng thì máy này nó sẽ phân tích được cái tiếng quân rơi tức là nó sẽ phân âm được cái tiếng quân nó rơi xuống va chạm vào đĩa anh em đây có hai mặt quân nào nó cũng có hai mặt khác nhau mặt đen và mặt trắng thì mỗi một mặt nó lại va vào cái đĩa nó lại tạo ra một cái tiếng kêu khác nhau nhưng đa phần là 90 phần trăm anh em vào sòng sới anh em không để ý đấy thì ngày xưa anh em cũng từng nghe nói những cái thầy thợ người ta chỉ cần nghe thôi người ta đã đánh chuẩn xác là 5 60 phần trăm nhưng đến cái công nghệ 4.0 cái máy phân âm đa năng này nó sẽ phân tích được cái tiếng quân rơi khi trong sòng sới không có đồ bịp là chuẩn 7 80 phần trăm có nghĩa là 10 ván thì chắc chắn anh em sẽ giành người chiến thắng là 7 đến 8 ván liên tục anh em nhé khi cái máy này nguyên lý của nó dùng rất là sướng bởi vì sao rất là được nhiều dân chơi người ta thích cái hàng này cái máy này là mình đã vừa nhập được một số lượng rất nhất định để phục vụ anh em chơi tết anh em nhá đấy thì vào sòng vào sới tiếng nào mà nó rung dứt khoát cho anh em thì anh em đánh chuẩn tiếng đó bởi vì sao cái máy này nó phân âm được cái tiếng nào nó chuẩn xác nó sẽ rung cho anh em rõ ràng luôn anh em nhá nó sẽ không bị rung loạn đấy rất là đơn giản thôi khi vào sòng sới phạm vi 30m nó sẽ báo cho anh em là có đồ bịp đấy nếu mà có đồ bịp thì nó sẽ báo luôn cho anh em còn nếu không có đồ bịp thì anh em ngồi cạnh những người cầm cái khoảng 2 mét quay đầu máy nó sẽ phân tích được cái tiếng quân rơi đồng thời nó sẽ trả luôn kết quả chẵn lẻ cho anh em lẻ một dung và chẵn hai dung anh em nhá khi vào sòng sới anh em chỉ cần dí nguồn cho tôi này anh em dí 5 đến 10 giây ok khi anh em dí là nó sẽ có một tiếng rung đấy đồng thời đồng thời nó sẽ trả luôn cái kết quả rung cho anh em này đấy nếu có đồ biệt nhá nếu có đồ biệt thì một dãy sóng này nó đều hiển thị sáng hết cho anh em đấy còn không có đồ bịp thì nó chỉ có ba số này thôi ba cái đèn này thôi và nó sẽ trả kết quả ở đèn thứ năm này anh em nhé rất là đơn giản thôi thì bây giờ tôi sẽ test tôi sẽ ờ, tắt cái máy này đi xong rồi tôi sẽ kiểm tra bát đi con cán cho anh em đấy đây đây chính là cái kẹp nam châm anh em đây chính là cái kẹp nam châm này đấy, rất là mạnh luôn nếu mà trong bát đĩa có đồ thì nó sẽ bắt luôn cho anh em đây nếu mà quân có đồ thì nó sẽ bắt luôn cho anh em anh em nhé đấy còn bát này bát hoàn toàn là xanh chín luôn anh em nhé đấy, tôi sẽ kiểm tra cho anh em tôi làm thế này là chỉ để đủ thủ tục khi vào sòng sới thôi còn bộ bát đĩa này nó là hoàn toàn xanh chín rồi anh em nhé đây bát đĩa vị nó là hoàn toàn xanh chín rồi đấy, anh em mua hàng là anh em được mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng để anh em kiểm tra luôn anh em nhá anh em chỉ cần mang bát đĩa quân vị đến thì mình sẽ bật cái máy phân âm này lên để cho nó phân tích cái tiếng quân rơi báo chẵn lẻ cho anh em mang mua về dùng anh em nhé thế ra sòng sới hiện nay thì 11 mét vuông thôi thì có đến 90 người muốn rình bịp anh em đấy người ta đã nói rồi cờ gian thì nó đi đôi với bạc lợn anh em nhá anh em không bịp người ta thì người ta sẽ bịp anh em đấy thế bây giờ tôi sẽ để tiếng tứ tử và tôi sẽ sóc cho anh em cái máy này nó rung cực kỳ là êm nên là anh em hãy ờ, dán làm sao áp sát vào quần ờ, vào thịt mình ấy để nó cảm nhận dễ hơn anh em nhá tôi sẽ bấm bấm ờ, nguồn lên anh em này khi vào sóng sới khoảng 30 mét anh em ăn dí cho tôi 50 giây đó Đấy. khi đã bật như này rồi thì anh em chỉ cần để cái máy này anh em áp sát vào trong quần áo nhưng mà tôi thì tôi sẽ để ra ngoài cái bát để cho anh em cùng cảm nhận cái độ rung chẵn nẻ của nó nếu anh em xem video mà anh em không cảm nhận được cái độ rung ấy, thì anh em hãy để ý cái đèn này này nó sẽ báo cho anh em nếu mà một, nó nổi một đèn thì nó sẽ à, rung một nhịp nếu mà nó nổi hai đèn thì nó sẽ rung hai nhịp trả kết quả rung dứt khoát cho anh em anh em nhé tiếng nào nó rung dứt khoát anh em đánh tiếng đó mạnh tay cho mình bởi vì tiếng đó là cực kỳ là chuẩn xác đấy thì bây giờ tôi sẽ để từng thứ tử tôi sóc cho anh em anh em lưu ý là lẻ một rung chẵn là hai rung anh em nhé không biết sắp hai thứ tử cứ rung hai rung anh em đánh chẵn dung một dung anh em đánh lẻ cho mình sóc anh em này rơi một à, quân này mình bỏ ra mình sóc lại cho anh em này anh em này ai sóc lại được nhá một đèn anh em này một đèn anh em đợi 1 đến 5 giây tương ứng với một nhịp một nhịp thì bên trong bát đĩa thì chắc chắn nó lẻ đó anh em này chưa ba trắng Đấy, rất là chuẩn xác test lại vào nữa cho anh em 1 đến 5 giây anh em nhé một nhịp này hai nhịp từ khoảng 3 đến 5 giây máy trả khoảng hai nhịp hai nhịp rung rõ ràng và dứt khoát thì chắc chắn bên trong là chắn mở bán anh em vẫn là sắp hai anh em chưa rất là chuẩn xác thử một tiếng nữa cho anh em anh em đợi 3 đến 5 giây nhé ok một nhịp Máy trả một nhịp ở khoảng 3 đến 5 giây thì bên trong bát đĩa thì chắc chắn là lẻ rồi. Bán sạch mặt lẻ mở. Anh em này ba đen. Đấy, rất là chuẩn xác, rất là ok. Tôi sẽ thử thử một vài canh bàn nữa cho anh em. Anh em này, anh em để ý cái nhịp rung của nó nhá. Một nhịp này. Anh em này. Một nhịp rung rõ ràng rất khoát như này thì chắc chắn nó là lẻ rồi. Anh em súng sạch mặt lẻ cho mình. Tiếng nào nó rung rất khoát anh em súng sạch mặt lẻ cho mình này mở. Anh em này ba trắng này thử một tiếng bằng nữa cho anh em nhé hàng này là hàng mới nhất của công nghệ 4 không hiện nay một nhịp này hai nhịp này anh em đợi đến khoảng 3 đến 5 giây đi dừng ở khoảng hai nhịp hai nhịp thì chắc chắn bên trong lòng bát nó là chẵn rồi anh em đánh mạnh tay tiếng chắc tiếng này đánh cái máy này sướng cái là cái tiếng nào nó rung dứt khoát là chuẩn tiếng đó anh em nhé mở bát chẵn mở anh em này quân trồng máy báo rất là ok đấy thì vừa rồi anh em đã được mình test trực tiếp cái máy phân âm đa năng này nó rất là chuẩn chỉ cái máy này nó là cái máy mới nhất của công nghệ hiện nay anh em nhé đấy trên thị trường hiện nay về là rất là thích dùng cái hàng này bởi vì sao tính năng tự động hơn nữa cái máy phân âm đa năng này nó là một cái áo giáp để cho anh em ra ngoài sóng sới luôn luôn là người chiến thắng đấy, không cần biết là người ta mang đồ vào bịp hay không nếu mang đồ bịp thì anh em ăn cùng người ta luôn đấy nếu không có đồ bịp thì nó sẽ phân được tích cái tiếng quân rơi tỷ lệ chuẩn của không có đồ bịp là 7 80 phần trăm còn nếu người ta mang đồ vào bịp anh em thì nó sẽ là chuẩn 100 trăm để cho anh em ăn cùng với người bịp luôn đấy chỉ sợ là anh em mang đồ vào bịp thôi chứ còn cầm cái máy này thì không phải bịp bợm gì cả anh em nhá nó là cái áo giáp để anh em ngụy trang anh em phòng thân thôi đấy anh em mua hàng là anh em được mang bát đĩa quân vị anh em đến kiểm tra hàng trước khi lấy còn những anh em là ở xa không đến được thì hãy gọi điện cho mình theo hai số điện thoại mình sẽ gửi qua đường tàu xe đường bưu điện xin chào toàn thể anh em